Mình bất chấp lời mèo kêu nha Kêu cùng anh mèo mèo mèo mèo Em chỉ muốn ôm anh nhau nhau Ai giống mèo mèo mèo mèo mèo hồi nhịp tim em bum bum đập Bởi thầm yêu nụ cười sâu xa Vì anh yêu em không nói đến là mèo mèo Buổi sáng sớm luôn mong cái ôm của em Em được giữ mãi những giây phút đặc cạnh nhau Em quan trọng đến như nào anh tin em biết cực kỳ gió mà Bởi em là nơi chính của cuộc đời anh Nhưng đôi khi em lười biến như mèo kia Tình toàn buồn chán sẽ pha đam chọc tức anh Nhưng anh thì vẫn nhân lại Vẫn luôn dịu dàng cho em xuyên sao Và em luôn mong ước làm mèo con của anh Mình bất chấp làm mèo kéo nhá, Kêu cùng anh mèo mèo mèo mèo trên mô đông anh nhong nheo ai gió mèo mèo mèo mèo mèo ôi nhịp tim em bum bum đập bất thầm yêu được cứ xấu xa vì anh yêu em không nói nên là mèo mèo nhưng bắt trước là mèo kêu nha kêu cùng anh mèo mèo mèo mèo em mặc chiếc em mang hay mang để mai liễu dư hướng vì người em làm bé nào còn bé anh chui đầu vào lòng anh ngủ đi cùng nhau ta xây giấc mơ của chúng mình khi em lê biến như mèo kia tình thoảng buồn chán sẽ pha đam chọc tức anh Nhưng anh thì vẫn nhân lại Vẫn luôn dịu dàng cho em xuyên giao Và em luôn mong ước làm mèo con của anh Mèo mèo mèo mèo Đừng bắt trước làm mèo kêu nha Kêu cùng anh mèo mèo mèo mèo Em mặc chiếc áo anh ai mang Ai giống mèo mèo mèo mèo mèo Ôi nhịp tim em bum bum đập bất thầm yêu nụ cười xấu xa vì anh yêu em không nói nên nàng mèo mèo mình bắt trước loài mèo kêu nhá kêu cùng anh mèo mèo mèo mèo em mặc chiếc áo anh hay mang để mai liêu dư hương vì người em làm bé lòng còn bên anh chui đầu vào lòng anh ngủ say cùng nhau ta xây giấc mơ của chúng mình mình bắt trước lần mèo kêu nha kêu cùng anh mèo mèo mèo mèo chim mô rơm anh nhong nheo ai xum mèo mèo mèo mèo mèo ôi nhịp tim em bum bum đập bớt thầm yêu đủ cười xấu xa vì anh yêu em không nói đến nàng mèo mèo mèo mèo mèo mình bắt trước và mèo kêu nha kêu cùng anh mèo mèo mèo mèo em mặc chiếc cao anh ngay mang đêm mai liễu dư hứng vì người em làm bé mừng ngỡ ha ha dưới đầu bao lòng anh ngủ say cùng nhau ta xây giấc mơ của chúng mình Hey, bye bye, xin chào tất cả các bạn Hello, goodbye